Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ 4 ngày 8 tháng 9 năm 2021, tức ngày 2 tháng 8 năm 2021 âm lịch, ngày kỷ mùi, tháng đinh dậu, năm tân sửu. Con giáp sung ngày mậu ngọ hôm nay là đinh sửu, ất sửu. Con giáp sung tháng đinh dậu là ất mão, quý mão, quý tỵ, quý hợi, quý dậu. 1. Tử vi tuổi tý Cục diện ngọ tý tương xung gây ra nhiều rắc rối cho các mối quan hệ của người tuổi tý con giáp này phải đối mặt với những dạn nứt trong chuyện tình cảm. Thực ra những vết dạn đó có từ rất lâu rồi, chỉ là bạn luôn tìm cách trốn tránh, giờ gặp tác động mạnh thì xuất hiện rõ ràng hơn mà thôi. Chính tài vẫn mang tới niềm vui về tài lộc cho những chú chuột trong ngày nhiều nỗi buồn như hôm nay. Việc kinh doanh buôn bán của bản mệnh dễ dàng phát tài, khách hàng vào ra nườm nượp và nhận được sự tin tưởng của mọi người. Tiền bạc rủng rỉnh trong tay cũng giúp cho bản mệnh thấy tự tin hơn về bản thân mình, Dám nghĩ dám làm, mạnh tay quyết đoán, bản mệnh còn có khả năng thực hiện được những mục tiêu lớn lao hơn nữa. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân. 2. Tử vi tuổi sửu Điềm báo tử vi cho thấy nhiều điều xui xẻo có thể xảy tới với đường công danh của người tuổi sửu trong ngày thứ 4 này, khi bản mệnh vấp phải cục diện tương hại nên sẽ dễ đánh mất sự bình tĩnh thường ngày, dễ gây ra những sai lầm khó có thể thay đổi được. Nhất là khi có kiếp tài tác động, bản mệnh dễ vì tham cái lợi trước mắt, mà tự bản thân ném tiền qua cửa sổ khi dốc tiền đầu tư vào những nơi tiềm ẩn rủi ro cao. Vì thế, bạn nên thận trọng trong những quyết định đầu tư, kinh doanh. Cơ hội không thể bỏ lỡ nhưng đừng khiến mình trở nên mù quáng. Điểm sáng lớn nhất là đường tình duyên tươi sáng, đào hoa nở rộ nhờ ngũ hành tương sinh trợ giúp, hỏa sinh thổ, hai người yêu thương nhau tình cảm càng thêm nồng thắm, dù có những khó khăn ngăn trở cũng không thể ngăn cản được hai trái tim yêu đang hướng về nhau. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất. 3. Tử vi tuổi dần Xem tử vi của 12 con giáp, tam hợp phù trợ cho người tuổi dần có một ngày trí tuệ rất minh mẫn và sáng suốt. Bản mệnh có thể đưa ra những quyết định đúng đắn ngay trong những tình huống khó khăn nhất hoặc cũng có thể được quý nhân chỉ điểm tìm ra đường đi nước bước phù hợp, không có điều gì phải quá lo lắng. Thiên quan cũng cảnh báo bản mệnh cần đề phòng tiểu nhân bên cạnh. Những gì bạn đạt được đang khiến những kẻ xấu bụng ôm lòng ghen ghét, đố kỵ, tìm cách ngáng đường không cho bản mệnh tiến bước tới thành công. Do đó, bạn cần sáng suốt để đối phó với những chiêu trò của kẻ xấu. Mộc sinh hỏa, hôm nay là một ngày thuận lợi để các cặp đôi xích lại gần nhau hơn. Dù có nhiều rông bão ngoài kia nhưng khi trở về tổ ấm bên người ấy, bạn cảm thấy mình được sống lại tràn trề năng lượng, chỉ muốn ở mãi bên người ấy mà thôi. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Hợi. 4. Tử vi tuổi Mão. Ngọ Mão tương phá dự báo có những mâu thuẫn xảy ra trong công việc đang kéo lùi tiến độ của người tuổi Mão xuống. Những quan điểm trái chiều, Tranh luận gay gắt giữa bản mệnh với đồng nghiệp đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ của dự án chung vốn đang suôn sẻ. Những lúc như này, bạn càng nên giữ cái đầu lạnh và tiết chế bản thân chứ không phải để mặc cái tôi cá nhân điều hướng hành động của bản thân. Dù sao công việc vẫn là công việc, chớ nên mang tình cảm cá nhân vào trong đó, điều đó dễ dẫn đến những hậu quả không thể nào bù đắp được, ảnh hưởng đến con đường tiến thân của cả đôi bên trong tương lai. Ngũ hành tương sinh giúp cho bạn và nửa kia ngày càng thấu hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Cả hai đủ tin tưởng vào đối phương để không cần phải ở bên nhau suốt 24 trên 24 nhưng tình cảm vẫn luôn mặn nồng khăng khít. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, hợi. 5. Tử vi tuổi thìn, với người tuổi thìn, do ảnh hưởng của tỷ kiên ngáng đường nên công việc của bản mệnh không được thuận lợi cho lắm. Đó là nguyên nhân khiến tâm trạng bạn thường xuyên bất an, bồn chồn, không đủ tỉnh táo trước các quyết định tài chính khiến đường tài lộc không mấy khởi sắc. Dù vậy những chú rồng vẫn có thể trải qua khoảng thời gian này nếu biết cách chi tiêu hợp lý. Hãy lên kế hoạch cho từng khoản chi tiêu tài chính của mình, tiêu số tiền sau khi đã tiết kiệm chứ đừng tiết kiệm số tiền còn lại sau khi đã tiêu. Nếu bạn cứ mua những thứ bạn không cần thì sớm muộn gì bạn cũng phải bán những thứ mình cần. Ngày hỏa sinh thổ, người còn độc thân đã biết được đâu là nơi mà trái tim mình thuộc về. Con giáp này chẳng hề ngần ngại bày tỏ tình cảm với người mình thương. Còn các cặp đôi thì sự dạn nứt giữa hai bạn sẽ nhanh chóng được hàn gắn trở lại. Mối quan hệ sau cơn bão còn trở nên khăng khít hơn gấp nhiều lần, bởi bạn biết trân trọng những gì mình suýt mất đi. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, sửu. 6. Tử vi tuổi tỵ Ngọ tỵ tương hội cho thấy hôm nay là cơ hội tốt để người tuổi tỵ độc thân bày tỏ tình cảm với người mình thương. Quý nhân tam hội mang may mắn tình duyên tới, nếu đã có người tâm đầu ý hợp thì bản mệnh chớ nên chần chừ mà hãy ngỏ lời cho người ấy biết, để đôi lứa sớm ngày chung đôi. Với những người đã có đôi, đừng bao giờ quên hâm nóng tình cảm để ngọn lửa tình yêu luôn cháy bền bỉ. Nếu bạn cứ bỏ bê, để mặc nó như vậy thì sớm muộn gì ngọn lửa ấy cũng lụi tàn. Muốn tình yêu luôn tươi màu thắm sắc, đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội bày tỏ tình yêu bạn nhé. Chẳng những gặp may mắn trong chuyện tình cảm mà đường công danh của những chú rắn còn hết sức suôn sẻ. Thiên ấn ở bên giúp cho công việc của con giáp này vượt qua được giai đoạn khó khăn. Dường như những thách thức trước đó nay dễ dàng được hóa giải, mọi sự được tháo gỡ từng nút thắt, may mắn thoát được kiếp nạn trước đó. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, hợi. 7. Tử vi tuổi ngọ, Thứ bốn này, ngọ ngọ tự hình đang đe dọa không nhỏ tới vận trình ngày hôm nay của người tuổi ngọ. Sự hiếu thắng có thể khiến bản mệnh phải trả giá đắt khi luôn cho mình là nhất, không chịu được những lời nói khích bác của người khác. Chính vì vậy, bạn dễ đưa ra những quyết định nóng vội, chủ quan. Thực tế, ai cũng thích được nghe những lời xu nịnh bùi tai, khen ngợi từ người khác nhưng đó là những lời nói độc hại, dễ khiến bạn sinh ra sự tự mãn và dậm chân tại chỗ. Bạn nên biết rằng nếu muốn tiến bộ nhanh chóng thì những lời nhận xét chân thành của mọi người sẽ có giá trị hơn lời khen nhiều. Hỏa khí vượng gây hại đến sức khỏe của con giáp này, tuổi ngọ thường gặp các vấn đề liên quan đến nóng trong, gây mất ăn mất ngủ. Bản mệnh nên chú ý hơn ăn uống đúng giờ và chọn một chế độ sinh hoạt lành mạnh. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, thìn, 8. Tử vi tuổi mùi, quý nhân lục hợp mang đến cho người tuổi mùi một ngày khá an yên khi dẹp tan những suy nghĩ tiêu cực trước đó trong đầu bản mệnh. Nhờ đó mà bạn luôn dùng thái độ hòa ái, thân thiện với tất cả mọi người, sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai nếu cần. Trạng thái tích cực này của bạn đang truyền cảm hứng cho cả những người xung quanh. Tuy nhiên, kiếp tài làm giảm niềm vui của mệnh chủ khi tài lộc đang đến gần thì bỗng nhiên đổi hướng. Dù trước đó tiền bạc dồi dào trong tay nhưng có thể mất hết bất cứ lúc nào. Chính vì thế mà bạn cần có những quyết định sáng suốt với khoản tiền mình đang có trong tay. Ngày có ngũ hành tương sinh, tình cảm gia đình bền chặt, bản mệnh dù bận rộn công việc nhưng không vì thế mà bỏ bê gia đình. Ngược lại sự tận tâm và chú đáo của bản mệnh khiến cho đối phương xúc động, càng thêm phần thương yêu và thông cảm cho những vất vả của con giáp này. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Dậu, Tý. 9. Tử vi tuổi thân. Người tuổi thân được thực thần chống đỡ nên đường tài lộc có phần khởi sắc hơn. Người làm ăn kinh doanh được các thần này phù trợ nên việc kinh doanh buôn bán phát tài, hàng hóa luân chuyển thường xuyên, không còn tình trạng tồn động, vốn liếng thu hồi nhanh chóng ngoài sức tưởng tượng. Hỏa kim xung khắc, tình cảm đôi lứa dễ phai nhạt. Đôi bên chưa thực sự hiểu nhau mà đã để cho tình cảm đốt cháy giai đoạn nên giờ khi giai đoạn nồng nhiệt qua đi, chỉ cần lại sự trống rỗng và nhạt nhẽo. Cả hai cần phải năng tìm hiểu và vun đắp tình cảm hơn nữa. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày hai âm lịch nhân thần ở trong miệng, khắp thân mình và túc dương minh vị kinh,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 Đừng ngại ngần nếu bạn trở thành người tỏa sáng giữa đám đông, bởi thành công là do mình tự tay giành lấy. Không phải ai cũng may mắn có người đi theo trải đường sẵn cho mình. Ngũ hành hỏa sinh thổ cũng sẽ giúp cho đường tình duyên của con giáp này thuận lợi hơn trước. Người ấy dần hiểu và thông cảm cho nỗi khó khăn của bản mệnh, không còn nghi ngờ, hiểu lầm nữa. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, dậu. 12. Tử vi tuổi hợi. Thần may mắn đang mỉm cười với người tuổi hợi trong hôm nay khi có thiên tài tới gõ cửa. Đầu tư dễ dàng thu lợi, bản mệnh nằm mơ cũng không ngờ ngày thành công của mình đến sớm thế. Nếu có dự án nào bạn có ý định tìm hiểu, bản mệnh có thể mạnh dạn tham gia đầu tư, phát triển, hãy chớp ngay cơ hội để thu được nguồn lợi nhuận lớn nhất. Tất nhiên, nên chọn lĩnh vực bạn hiểu biết rõ nhất và có khả năng nhất vì việc đó mới làm bạn hứng thú, vui vẻ, không quá áp lực và cũng tránh được rủi ro không đáng có.